anh nghề có việc Xuân, tao nói gõ cho mưa nghe hết rồi Anh Xuân, em... em xin lỗi với chuyện lúc nãy nha Anh sói kể cho em nghe hết rồi Là vì em mà anh đã không yêu ai Cũng tại em hết Tại em nói sẽ cho anh cơ hội làm người yêu của em Mà để anh phải chờ đợi yêu lâu như vậy Anh tha lỗi cho em thằng này nha Xuân Em hứa với anh sẽ không có lần sau đâu Mình làm lại nha anh Sun, mưa cũng biết lỗi của em nó rồi Mày bỏ qua cho em nó lần đi Mày cũng đã đợi mưa lâu như vậy rồi còn gì Không lẽ mày bỏ phí thời gian đó sao Ờ, nhưng mà Còn nhưng vậy gì nữa Tiến tới với em nó luôn đi À. Em mà mấy làm người yêu của anh Ơi, chuyện gì với anh Xuân Em không thấy đâu Sun chấp nhận tha thứ cho mưa rồi đó Mà còn là người yêu của nhau nữa có thật vậy không anh Sun? Cô không thấy sao mà còn hỏi Anh Sun nhà là của tôi rồi, cô tránh xa anh ấy ra đi Tôi không tin, tôi muốn nghe từ anh Sun Thôi, đủ rồi Mon, em cũng thấy rồi đó um, Tôi chỉ đùa với anh như vậy, chỉ đủ hay sao mà anh còn Được rồi đó Mon, chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi em Anh cờ quá rồi đấy Sun Mình làm ván đi ha, chúc mừng mày nha Sun Mày cho tao cái gì đó hậu hĩnh nha mày Ừ, tao biết rồi Mon, keo này em Dạ Cô tính ra keo đó anh Xuân đưa cho tôi Cô không được phép lấy Thôi, để mưa lấy đi em Qua đây anh cho nè Anh Xuân Ngày Vậy cũng được Keo nè mưa Phải đi thôi Đi một nơi Có địch trước mặt kìa Mon anh bảo em đi phía sau anh rồi mà Dạ em gục rồi anh ơi Anh lại cúng môi trước đi Sói mày cúng on nha Sao em bắt cẩn thế hả Dạ em biết rồi thương anh Một tình trái ngang Cô làm gì thế? Cô làm vậy với ni của anh Xuân sao? Không có làm anh Xuân em không có Tôi biết là cô thích anh Xuân Nhưng giờ tôi mới làm ni của anh Xuân Cô bớt ảo tưởng đi Sao em làm vậy hả Mon Anh không tin em sao sói Anh Xuân em không có thật mà Thôi đủ rồi đó Cô nghe anh Xuân nói gì không Nhường chỗ đi là được rồi đó Tôi không có được thì đừng ai giành với tôi Ừ em nói gì thế Nãy anh nói với em không hiểu sao Em thôi đi Mưa Em dừng lại được rồi Ờ em có làm gì sao mà phải dừng lại Anh thấy những gì đang diễn ra trước mắt của anh Em diễn quá là hay rồi Em hơi bị lương rồi đó nghe Mon Anh là ni của em luôn nó xôn Em bị ảo à? Hay đang cho mình là tất cả? Tôi đồng ý làm người yêu em khi nào? Đúng, là tôi thương em nhưng của thằng Xuân trước kia Chuyến xe cuối cùng này cũng không có dành cửa cho em đâu Được lắm Xuân mấy người cho đi, tôi ao ơi, bây giờ em có thể định cái nắp nhà lại cho anh không? <laughs> anh đang chờ điều đó Xuân tao xây cái nóc nhà cho mày rồi nè Tao tặng mày luôn cái nóc đó Bây giờ tao có cái nóc nhà môn của tao rồi Tao có nhà mà không có người yêu phải làm sao đơn giản thôi mày vào list mát đi kiếm người yêu cho nó nha mày không nói sớm thôi hai đứa mẹ ở đây đi tao đi kiếm người yêu còn chuyện của mình thì sao nè em yêu anh anh yêu em thế là trung thu năm nay vẫn một mình chỉ còn hai ngày nữa thôi là tới trung thu rồi Ai, cái ngày này năm trước mình còn được đi chơi Tới năm nay, nằm ở nhà ngắm chân soi ngoài cửa sổ luôn Nghe thêm bại, tới trung thu em đốt đèn đi chơi Em đi xong, em cách ly luôn, khỏi vậy. Mà giờ mới để ý, đứng nãy giờ mà không ai mời mình vô chơi Ui là trời, phải xin con nhỏ em vô chơi mới được Valley Show Mai quay ơi Ui là trời Phải anh Sun của em không Ủa bộ còn anh Sun nào nữa hả mày Đó đó đúng là anh nè Hồi nãy con khứa thứ nào vô kia mà bé Nổi hết da gà luôn rồi Tính gà cái thằng mày nói là tao luôn á. Em tưởng Hỏi hỏi Tưởng cái gì mà tưởng Gọi mày xin vô nhóm tao làm cái gì Câu đó em hỏi anh mới đúng đó Xuân Anh xin vô nhóm của em mà Bộ anh nghĩ dịch nhiều quá rồi anh bị chấn động mạnh hả Ờ thì Tao với mày chơi chung với nhau cũng lâu rồi Mày bị sao là tao bị nhiễm y vậy đó Em không có nha Lily mày biết tin gì không Quan trọng lắm Chuyện quan trọng là chuyện gì mới được anh Không Chuyện quan trọng của anh nó nhảm lắm Không bị chị Út la cũng bị hai kêu đi kiếm người yêu 22 nồi bánh trưng rồi mà còn một mình mình Tâm tôi ế dữ trời Ê, tao nhọt nha mày Thì có chuyện quan trọng tao mới nói mày nè Tao có người yêu rồi đó Anh Xuân, anh xào keo á Làm gì em không rầm nước mắt em gì Cái con nhỏ này sao mày không tin tao Tao quen nó được 22 năm rồi Tao năn nỉ nó quá trời Mà nó không chịu chia tay tao Vợ tao không biết làm sao luôn Khoan Có gì đó sai sai Không lẽ con đó Là nó đó Cái con độc thân muôn năm đó Ui là trời Anh muốn kiếm người yêu thì vào lít mát mà tìm Sao mày không nói tao sớm à, Tao thoát khỏi cái con muôn năm đó gọi Mà anh Xuân em tức cô chị cũng mua năm như anh vậy đó Wow Độc thân lên ngôi rồi Tí em rủ chị em vào chơi Dạ vô làm trận đi rồi đợi chị em luôn Ly ơi, anh với em đi máy bay nãy giờ cũng hơn cả chục trận rồi Chị em khi nào mới vô? Dạ em chưa rủ chị nữa, chị không lên là phải rồi Cái thằng nào mà bị hông bình thường, nó mới tin mày đó Dạ, anh Xuân bị ngu Con chó Ai dạ, à dạ. Rồi mày đi đâu rồi Lê Dạ em ở dưới này nè anh ơi Mày rủ tao đú chen Rồi mày bỏ tao <laughs> Anh Xuân đút bị. Ê Tao không có bị ngu nha mày Dạ không có bình thường thôi à Chờ chút em lên tới À em lỡ tay Sao mày ngẫm củ tỏi theo tao rồi Thôi mày chơi đi Chơi với mày tao tức thiệt chứ Mày chơi trước đi nha Ly Thôi tao đổi ý kiến rồi Quái chữ không anh tới đó hả trời Chào anh nha Chị chào em nha Ly Anh tới đó hả trời Chào anh nha Chị chào em nha Ly Hello em nha Ly Dạ Em có chị cho me que vậy Sao em không giới thiệu cho anh biết Em quên anh luôn Chị ruột em hả Dạ đúng rồi Trung thu năm nay anh hết ế rồi Chưa chắc đâu anh Chị em khó gần lắm đó Ờ à, em để xem Không như anh nghĩ đâu Thôi hai người chơi trước đi Mình ra đề bạn tí Dạ hai Ờ kìa em Ly này hả Anh chưa kịp kết bạn nữa Chắc anh bo bo xì em luôn quá Ly Lúc nãy anh không nói sớm Anh có kịp nói cái gì đâu Tội trong anh tôi Ế tiếp đi anh Em mệt đây chúc anh chơi vui vẻ Thôi đi leo tử chiến luôn Cái tên thấy quen quen như là anh xuân trùng hợp dạ anh đây rồi anh không chơi với ly sao à nó ốp rồi nó nói nó đi chơi với trai để anh đi ghép có mình vậy nè ủa em nói em đi chơi với bạn mà Sao anh thấy Ờ tại bạn em nó bỏ em đi một mình rồi Hẹn em lên xong để rồi bảo em đi bắn giao lưu gì đó Em cũng đi ghép giống anh luôn Em nợ anh rồi đó nha Anh ghi nhận rồi đó ừ, Sao mà dễ vậy anh Rồi em sẽ trả lại đó thấy không nợ anh thêm một lần nữa rồi đó hôm nay em bắn tệ dữ ta chắc là có anh đó ừ, em nợ anh bây giờ anh muốn em cho anh cái gì đây em kết bạn với anh nha Em đáp ứng được nha Còn một lần nữa đây <laughs> Anh phải giữ cho riêng mình một điều chứ Lỡ đâu anh Bí mật nha Đến đó anh sẽ nói cho em biết Dạ Mà em kêu rồi nè Em qua với bạn em tí nha anh Anh cũng ốp luôn Bye bye em nha Nhất định trung thu này mình sẽ cưa đỏ được em Rồi tới công chuyện chi hai nữa rồi Sơn Dạ em nghe Tối nay đi làm đồng đèn với hai nha Hả Em có nghe nhầm không? Chị hai năm nay đi làm lồng đèn luôn Trời, em tưởng chị làm cho chị hả? Em hiểu lầm rồi Có mấy đứa kế nhà thì định làm tặng cho mấy đứa nè Dạ, chứ em làm nha hai Ủa, bây giờ em đi đâu hả? Rồi rồi, biết luôn, đi huấn luyện đúng không? Ê mà tao hỏi nè, mày vô đó hoài mà sao mày vẫn ế vậy? Tao không hiểu luôn á Thôi, em có cà gớt rồi đó, không có nói em ế nữa nha Trời ơi, su cà ne cho cô gái đó <laughs> Ủa, chị gọi em vô đây, gọi vậy thôi đó hả? Vô quay với chị, để chị kêu thêm cô em gái Nghe đâu cũng thằng ế giống em vậy đó Chữ ế nhưng mạnh dữ ha Biết đâu quay với hai rồi Thành phim giả tình thật cho em với bé đó thì sao Ờ ừ. Ờ nhưng mà không đúng Nếu mà tình yêu đẹp thì sẽ không có bản nhạc buồn gọi anh Xuân có bạn gì không? Vào chơi với tụi em đi vui Anh Xuân bận lắm chị ơi Không có rảnh mà chơi với mình đâu chị Mon Ly nha, tém lại xíu <laughs> Anh không có nè Em mời sao anh có thể từ chối được Vậy mình vào trận nha Một chàng đang ngóng một nè Thấy thương chưa Lý ơi em đi xe không Anh xuống rước em nè Dạ anh chạy để rước em à, Nhầm Mon ơi lên xe anh chở Thôi em không đi đâu anh chở đi đi nha Đó thấy chưa bảo chở em rồi mà Em ở đó đi Anh chạy xe lại Hay đó anh chạy của em Ủa rồi anh đi đâu vậy suốt Em chạy đi nha Anh đi bộ với Mon rồi Ui là trời Tao tức thiệt chứ Vô vô vô vô Tránh ra tránh ra Anh Sun nếu mà phải Em không có thắng Rồi sao mày tông tao luôn rồi Em bị nhầm bên Chắc em tới công chuyện nhanh luôn quá <laughs> Hai cái người này Bây em có đồ hết chưa chị mua cho em nè Dạ Anh cũng chưa có nè Em mua cho anh với Anh đừng có mơ Chị em mua cho em hết rồi Anh tự đi nhặt đi <laughs> hai cái người này Thôi em mua cho hai cả hai rồi nè Em để trong đây nha Em thấy chưa Chị em thương anh vậy đó Ai như em Đúng rồi Chị em thương anh mà Chỉ là không nói ra thôi Ly em nói gì vậy Trái sốt cũng biết rồi Em lỡ miệng Đi em hứa gì với chị em nhớ không Em nhớ Nhưng mà em thấy hai anh chị vậy Em khó chịu lắm Yêu nhau mà không nói Anh, anh Sao vậy anh Xuân Anh là con trai mà Anh đợi em nói á Hai em nói vậy rồi kìa anh Ế luôn đi anh à. Mon ơi Em, em có keo chưa Xuân, cái gì ở đây Tình má à, à, à, anh, anh, anh cũng quá Biết sao anh ế tới giờ rồi đó Mon ơi, có địch sau lưng em kìa Trời trời trời, sao anh bắn không trúng viên nào chơi rồi em ơi Mấy cái thằng này, nó quá đáng không à Anh tỏ tịnh vậy, em có chịu anh không anh? Xin ơi, cứu chị em kìa Không kịp đâu anh, anh bắn đi Để anh hỏi xin cho em nha Ui ui, sao đầy gì đó nó xài dưới trời Ơi, cái thằng kia, sao mày bắn lén tao Nó bắn gục anh luôn rồi Ly ơi Nó cho mình lên quan sát hết trơn rồi anh Sun này tỏ tình gì mà mưa đạn tùm lum hết trơn <laughs> Anh cũng có biết đâu nè Mon ơi, chuyện cũ cũng qua lâu rồi Em cho anh cơ hội để được chăm sóc em nha Dạ nhưng nhưng vậy gì nữa chị hai Sun, chờ gì nữa Em đồng ý à, Yêu anh